thì anh em thấy trên màn hình có bảng A và cái bảng B thì à, bên giải đấu chơi game này à, diễn ra vào lúc ngày 29 nha anh em thì mình tí mình sẽ vào nhận định cái trận khai mạc của giải đấu chơi uh, chơi game này à, thì à, anh em thấy bên bảng A nè cái bảng A gồm có thằng Campuchia và thằng Indonesia nè Myanmar, Philippines và Timor Leste thì cái bảng đấu này cực kỳ dễ đấu cho thằng Indo luôn thì thằng Indo được đánh giá là cái mạnh nhất trong cái bảng đấu bảng A này trong khi đó trong khi đó một cái bảng đấu cực kỳ hấp dẫn hơn đó là cái bảng B. Bảng B thì anh em thấy gồm có Việt Nam nè, Thái Lan nè, Malaysia nè, Singapore, Lào nè. Thì gồm ba cái tên giống như Việt Nam, Thái Lan và Malaysia. Thì à, cái bảng B này là cái bảng khó cho Việt Nam. Thì anh em thấy Việt Nam à, những lần trước bốc thăm á, thì Việt Nam với Thái Lan nó sẽ nghịch bảng với nhau nhưng mà trong cái lần bốc thăm này là Việt Nam được đánh trùng cùng bảng với thằng Thái Lan thì à, rất là khó cho thằng Việt Nam trong cái um, mùa giải SEA Games 2 ờ, mùa giải SEA Games 32 này nha anh em. Thì mình sẽ cho anh em xem trên phần màn hình là thông tin thi đấu của à, cái um, lịch thi đấu của thằng bảng A và bảng B nha anh em. Thì à, lịch thi đấu bên phía bảng A thì thằng Indo nó sẽ gặp thằng Philippines vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 4 nè. Trong khi đó ngày 29 tháng 4 luôn vẫn có thằng à, đội chủ nhà đó là thằng à, Campuchia và Timor Leste diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 29 luôn. Trong khi đó à, ngày 20 30 á thì 30 à, tháng 4 vào ngày nghỉ lễ thì nếu mà anh em nào á mà ở dùng giáp biên giới biên giới Campuchia thì anh em có thể qua ủng hộ cho Việt Nam à, giờ nó đá vào lúc 17 giờ nè đó 17 giờ ngày 30 tháng 4 luôn thì nhân cái dịp đó thì anh em được nghỉ lễ nè anh em có thể đi cổ vũ cho cái đội bóng U22 Việt Nam luôn cũng rất là ok thì anh em thấy thằng Thái Lan nó sẽ gặp thằng Singapore vào lúc 14 giờ ngày 30 tháng 4 nè trong khi đó Việt Nam Việt Nam gặp thằng Lào thì trận đầu tiên cho Việt Nam thì được lợi thế là gặp thằng Lào vào à, lúc 19 giờ nè. Trận thứ hai của Việt Nam á, thì Việt Nam gặp thằng à, Singapore và trận thứ ba thì Việt Nam gặp thằng Malai và trận thứ tư là Việt Nam gặp Thái Lan thì anh em thấy cái bảng đấu này cực kỳ khó cho thằng Việt Nam đi gặp giống như gặp Malai nè hoặc là gặp thằng à, Thái Lan thì hai đội bóng cũng đáng gồm ở giải đấu Đông Nam Á còn bên phía Bảng A thì anh em thấy thằng Indo được lợi thế bên phía bảng A Không có cái đội nào mà có tên tuổi hết giống như Philippines cũng chả có hay gì hết nha anh em Trong khi đó Campuchia là đội chủ nhà đó thì anh em thấy trong bảng đấu bảng A thì bảng A chỉ có um, thằng Indo Campuchia là đội chủ nhà thôi Campuchia cũng được đánh giá trong cái mùa giải này rất là cao nha anh em cái kêu bằng nhà vua Đông Nam Á mà thì Campuchia được lợi thế trên sân nhà trong cái trận gặp thằng Timor Leste thì liệu thằng Campuchia có thể thắng thằng Timor Leste trong cái trận đấu ngày mai hay không nha anh em thì ngày mai mình cũng vẫn có livestream, livestream cho tất cả anh em cái trận giữa thằng à, Indo và thằng à, Philippines cái trận khai mạc của SEA Games 32 nha anh em. Để anh em lên anh em lấy kèo trực tiếp để anh em có thể đánh những cái mã kèo đó thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định trước cho anh em một cái trận đấu giữa thằng Indo và Philippines vào chiều ngày mai nha anh em đây thì mình sẽ tiến vào cái à, trận đấu thì anh em thấy à, hai thằng này gặp nhau vào lúc 16 giờ ngày 29 tháng 4 vào dạ U22 là chơi game là U22 nha anh em thì anh em thấy cái thành tích á mình nhận định hơi sớm cho anh em nên nó có chưa có cái đội hình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 để thua để thua Việt Nam với tỷ số là 2-1 nè anh em thấy à, Indo á là tuy là cái đội bóng mạnh nhất cái bảng A nhưng mà vẫn dưới màu Việt Nam anh em thấy cái trận gần nhất nè để thua Việt Nam 3-0 trước đó để thua Việt Nam 2-1 đó anh em thấy à, nếu mà tính theo cái phong độ phong độ của thằng Indo gặp thằng Philippines thì lợi thế cho thằng Indo rất là nhiều đó còn bên phía Philippines á, thì anh em thấy Philippines nè trong 10 trận gần nhất thì Philippines chỉ thắng được đúng 3 trận thôi, thắng trước Đông Timor và thắng trước uh, Malaysia. Nói chung có một cái bước ngoặt lớn à, có thể thắng được Malaysia với tỷ số 1-0. Đó là cái bước ngoặt lớn của bên phía Philippines. Đó, để quà để quà nhà vua Đông Nam Á với cái mã kèo là một điều đây anh em thấy để quà Campuchia với tỷ số một điều đó anh em thấy cái phong độ cái phong độ của cái thằng uh, Philippines mà để quà cái thằng uh, Campuchia thì nói chung không có gì để mình nói đâu anh em nhưng mà anh em đừng có đánh giá thấp cái thằng đội U22 U22 à, của thằng Campuchia cái lứa cầu thủ trẻ của Campuchia đá cực kỳ hay trong khi đó trước đó thì để hòa trước thằng à, Mendy Gola và thắng được cái, trên cái giải mà Cuba Cup á anh em thì um, Trước đó nữa thì phong độ của thằng Philippines thì nó cũng không tốt cho mấy Thì anh em thấy trong 10 trận gần nhất thì Philippines chỉ thắng được đúng 3 trận thôi Còn trong cái lịch sử đối đầu á, thì ờ, đối lần đối đầu mà vào lúc 2017 thì thằng Indo nó có ăn thằng Philippines với tỷ số 3-0 Thì cái lúc đó cái lúc đó là cái lứa trẻ của Indo nó chưa có hay bây dư bây giờ thì bây giờ có một cái lứa cầu thủ trẻ của bên phía Indo đá cũng cực kỳ hay nha anh em thì mình sẽ tiến vào cái trận gần nhất đó cho anh em xem ghi bàn vào phút thứ mấy đây à, là phút thứ bảy là có một bàn thắng dành cho ờ, bên phía Indo rồi và phút 45 thì sẽ nâng tỷ số lên 2-0 là phút 60 thì có tỷ số là 3-0 thì lúc đó là cái lứa cầu thủ trẻ của Indo chưa có giống như bây giờ bây giờ có Ronaldo của Indo nữa nè đó có một cái cầu thủ trẻ mang số 7 Ronaldo của bên phía Indo đá cũng cực kỳ trái nha nè đó anh em cũng phải đáng gồm là lứa cầu thủ trẻ của Indo hiện tại cũng bây giờ cũng đang đá rất là hay thì mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo luôn thì anh em thấy sơ bộ nó chỉ có bao nhiêu đây thôi thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo cho anh em trong cái trận này luôn thì à, anh em cũng biết rồi cái giải Đông Nam Á này thì kèo nó chấp cực kỳ sâu luôn mà đây anh em thấy tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra trong cái trận này á thì là thằng Indo đang chấp với cái mã kèo là 175 và tài xỉu 3 thì anh em có vẫn có thể vào cái mã kèo Indo được nhưng mà nếu mà anh em muốn cái tỷ lệ thắng chắc ăn nhất á, thì anh em chờ ra, ra sân 10 đến 15 phút thì nó chưa có bàn vội đâu thằng Philippines bắt buộc là kèo dưới nó phải thủ nó phải đá thủ rồi có bàn thì phải mình dự đoán sẽ có bàn mà có bàn từ phút 20 đổ đi đó thì anh em chờ kèo tụt xuống 1.5 anh em vào cái mã kèo thằng Indo chấp 1.5 thì cái tỷ lệ anh em thắng nó sẽ cao hơn anh em cũng biết rồi cái cái giải đấu của thằng Đông Nam Á cái trận nào nó cũng chấp kèo cực kỳ cao nhưng mà nó ăn quan trọng nó có ăn được cái bàn thắng cao như vậy hay không thì bởi vậy mình mới khuyên anh em đăng ký trang để anh em vào rung hoặc là anh em chờ kèo hạ anh em vào thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo nó sẽ cao hơn còn anh em đánh từ đầu trận á giống như anh em cái trận này đi cho cái trận này trong trang người ta đưa kèo 175 anh em chơi ngoài qua thầu qua cò nó đưa kèo cho anh em là hai quà ăn đủ đó anh em bị thiệt hết nửa trái trong khi đó nó ra hai trái anh em quà anh em chả ăn được một đồng nào còn trong khi đó ra hai trái banh mình đây mình đã trong trang mình ăn được đủ tiền đó quan trọng là anh em chơi trang là lợi thế trong cái giải Đông Nam Á này thì anh em cũng biết là Đông Nam Á là cái giải đấu nó chấp cực kỳ cao rất là nhiều đội bóng yếu giống như thằng uh, Philippines hoặc yếu nè Lào Đông Timor Brunei đó anh em thấy có những cái đội bóng yếu như vậy thì rất là có những cái mã kèo chấp cực kỳ cao nhưng mà quan trọng cái đội bóng kèo trên có thể ăn được cái tỷ số là cách biệt từ 5 đến 3 bàn hay không đó quan trọng là như vậy bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký trang anh em đánh kèo trên và anh em để trong trang anh em đánh rung thì nó sẽ hợp lệ hơn nữa thì à, mình sẽ tiến vào cái phần tỷ lệ kèo thật trên trang cho anh em xem luôn để anh em biết là kèo nó như thế nào đây mình sẽ vào trang mình cho anh em xem cái tỷ lệ kèo luôn đây anh em thấy cái trận của thằng Indonesia U22 là hiện tại đang chấp 1,75 ăn 8 là anh em đá ngoài là chắc chắn là thằng cò thằng thầu nó sẽ đưa cho anh em cái mã kèo 2 và ăn đủ đó tài xỉu thì nó chỉ có ba tài xỉu ba mà tài ăn chỉ có 77 thôi đó anh em thấy chưa là thằng ở ngoài à, tài xỉu ở ngoài thì nó sẽ đưa cho anh em mã kèo 3,25 hoặc là 3.5 luôn không chừng đó mình chơi trang mình lợi thế hơn nè mình thích ăn 8 luôn cái kèo này dự đoán có bằng thắng liền ăn 8 gõ vô vào vào tiền liền đó anh em thấy chưa đó anh em đánh trong trang nó lợi thế được anh em lựa kèo và anh em ăn bao nhiêu nè còn cái hiệp 1 hiệp 1 thì anh em thấy nó chấp 0,75 ăn 91 đó à, còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò chắc có thể là nó đưa kèo cho anh em là ờ, một à, không một một quà có thể ở ngoài nó sẽ đưa kèo cho anh em một quà còn tài xỉu hiệp 1 nè 1,25 nè có thể ở ngoài nó đưa kèo cho anh em 1.5 đó anh em chơi trong trang anh em có thể lợi thế cái này cái mã những cái mã kèo này nè nó ra săn trong vòng 5 phút thôi kèo nó sẽ tuột xuống còn 0.5 lúc đó anh em vào khi tỷ lệ anh em thắng full kèo nó sẽ cao hơn bởi vậy anh em lợi thế chơi trang hơn còn giống như cái trận của thằng à, của ông lớn à, Đông Nam Á nè giống như anh Campuchia nè anh này cũng gần nhà mình cũng cách mình à, ấy thôi anh em thấy kèo nhà cái đang đưa ra với mã kèo là Campuchia chấp 2 nhưng mà ăn chỉ có 55 thôi ở ngoài à, chắc ăn là anh em sẽ có một cái kèo Campuchia chấp hai trái rưỡi đó quan trọng em anh em đánh ở ngoài là sẽ chắc ăn có một cái kèo à, Campuchia chấp hai trái rưỡi nhưng mà mình chơi trong trang thì thằng Campuchia không có hàng công hay cho mấy nó sẽ không có nổ bằng thắng sớm anh em có thể chờ anh em chờ nó ra sân chừng 10 phút tụt xuống hai hai trái nè nó sẽ lên ăn đủ cho anh em lúc đó anh em vào đó thì cái tỷ lệ hoặc là còn tụt xuống 175 hoặc 1.5 đó anh em vào lúc đó thì cái tỷ lệ anh em ăn và anh em hòa kèo nó sẽ cao hơn đó đó là quan trọng là anh em thấy cái giao diện trang cực kỳ đẹp anh em chơi rất là nhiều kèo nhiều khi cái trận đấu này nó sẽ có kèo phạt góc cho anh em luôn không chừng để mình xem thử có có hay không nha đó thì phạt góc trong cái đặng này anh em cứ tài và giả thôi thì tỷ lệ anh em húp kèo nó còn cao hơn nè anh em có thể thấy không anh em dự đoán uh, bàn thắng phút thứ mấy rồi có thể um, dự đoán tỷ số nè anh em chọn đội nào ném biên nè cược áp đảo đồ các kiểu luôn anh em có quá nhiều kèo để anh em chơi còn anh em chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được đúng cái mã kèo trên dưới hoặc tài xỉu thôi đó thì bởi vậy mình mới phiên anh em đăng ký kè đăng ký trang để anh em có thể chơi được nhiều mã kèo hơn thì mình sẽ tiến vào phần chốt kèo luôn thì anh em cũng thấy là cái mã kèo là hiện tại là thằng Indo đang chấp 1,75 và tài xỉu 3 rồi đó đó mình sẽ tiến vào phần chốt kèo cho anh em luôn đây thì mình có chốt cho anh em bốn cái mã kèo trong cái trận này đây là bốn cái mã kèo được chốt để anh em tham khảo thôi chứ không phải là mình chốt cho anh em đánh nha đây thì mình có chốt cho anh em bốn mã kèo để anh em tham khảo trong cái trận đấu này là anh em có thể thấy anh em nằm thằng Indo chấp 1.5 thì giống như mình nói thôi ra sân từ tầm 10 đến 15 phút thì anh em vào mã kèo Indo chấp 1.5 họ nhiều khi ra sân nó sẽ có cái kèo tỷ lệ khác nữa thì cái đây là giống như kèo mình tham cho anh em tham khảo chứ còn anh em muốn nhận được cái mã kèo chính xác á, thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo hoặc cái Telegram của mình mình có để dưới phần màn hình nè đó để mình cho anh em vào nhóm để anh em nhận được những cái mã kèo chính xác nhất còn ở đây là mã kèo tham khảo trước trận đấu thôi nó chưa có đội hình nữa nè nó chưa có đội hình và cái tỷ lệ kèo nhà cái vẫn còn đang đưa trên trời dưới đất thì anh em không có thể nắm rõ được cái mã kèo đó thì anh em cứ vào hàng Indo chấp 1.5 giống như mình đã nói ở đầu video anh em nằm thêm cái mã tài 2,75 hiện tại bây giờ tài đang ba mà ba quà mà chỉ ăn được có 77 thôi anh em nên chờ ra sân 10 đến 15 phút thì anh em cũng biết rồi thằng Indo cũng không có trong cái sơ lược những trận đấu 5-6 trận gần nhất của nó không có trận nào mà nó ghi bàn sớm trước 10 phút hết Bởi vậy anh em có thể nên chờ kèo hạ anh em hả vào cái mã kèo tài 2775 nè Đó Hiệp 1 thì anh em vẫn nằm đô thôi Hiệp 1 anh em nằm Indo chấp 075 Thì giống như mình đã nói cho anh em Anh em có thể chờ mã kèo hạ xuống còn 0.5 thì anh em vào nữa Cũng hợp lệ nha Tài thì hiệp 1 anh em nằm tài phải 1,25 Đó anh em cứ chia đều ra anh em nằm bốn cái mã kèo này thì um, giống như cái mã kèo này là cái mã kèo mà mình chốt cho anh em để anh em tham khảo còn nếu mà muốn những cái mã kèo chính xác hơn á thì kèo Đông Nam Á này nó tuột bất cứ lúc nào nha anh em tuột nhảy bất cứ lúc nào thì bởi vậy mình chỉ chốt cho anh em là cái mã kèo để anh em tham khảo còn anh em muốn nhận được cái mã kèo chính xác nhất thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái Zalo của mình nè là 0937072613 hoặc là Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình chốt thêm cho anh em nhiều cái mã kèo chính xác hơn thì không phải chỉ riêng một trận Indo này đâu nha anh em còn cái trận của nhà vua Campuchia nữa và ngày ma ngày 30 thì có trận của Việt Nam và thằng à, Lào nữa thì cái trận đó cực kỳ còn hấp dẫn hơn